hỏi luôn mình có có cái nào thì cái chỗ không bay buồn ờ ngày xưa nghĩ ra cái này như cái tỏi ờ, tỏi của mấy mẹ của mỹ kẹp thấy nó bay Дорога, дорога. Here, learn here. Nan à? Cái năm phục kia đó hả? Rồi quý vị này, đây là một người ta đã đến bức tường Hàn Quốc từ phía Tây đó bên kia bức tường chính là cái Golden Đông ngày mai mình đi kia Golden Đông sẽ đi đi đường kia này ngày mai mình đến sau bây giờ quý vị có khoảng 20 phút chúng ta vào bên này nữ bên này nam bên này quý vị nhé nam hay người thì không cần biết tuy nhiên nữ thì vào bên này không có nổ, đồ mũ nam qua bên này có cái mũ màu trắng trắng đó rồi cái nón này ra rồi cái nón người ta vào it's a meeting board in the corner or oh, where? Meeting board. Rồi quý vị này, cái điểm gặp nhau ở đây này, quý vị thấy cành cầu dài này không? Rồi thì gặp nhau trở thành đó. You will see land in the back. Rồi xin mời quý vị nên vào tại vì bên nam nó có cái lợi thế bên nam nó có một ưu điểm của những người bên à, do thầy giáo của nào người ta hàng năm sau thì đủ người ta toàn bộ những cái thứ gì người ta mong muốn người ta đều nói bức tường này bởi vì người ngàn xưa ông cha ta đã hào hùng như vậy đã quá khứ đã hùng mình như vậy là bây giờ con dân phải đi khắp nơi thì ta có sự khắp nơi đủ tường quay lại đây mà quay lại đây một người để mà là cái nón của cô Việt Nam rồi cho luôn đấy hả? Không. Sao không rơi? Tìm cái kẹp. Tìm lấy cái kẹp ở trong cái đống đó. The empty place. The lucky name. Mm-hmm. مين خضوع بيدو عميا مين مين Thank you. Filho, filho. Ah, não, não, não. what you do. You make the to do. You do quelle pièce ils veulent. Làm làm luôn, cách đây mấy tháng đó. Ừ, hai ba tháng, hai ít nhất phải hai tháng này. tìm chỗ khác lạnh hơn đi đi ạ đi đi ạ Đó, anh thấy rồi, nhưng mà anh đến đây anh thấy rồi. Đúng. Bây giờ nhưng mà Bây giờ tôi vô thì bỏ cái tiếng xuống dưới một quý là bầu